chiều dần buông lang đãng cùng tia nắng phớt mơ mang những giấc mơ quay trở về còn lại trong nỗi nhớ lời yêu thương với đời mãi mê đi tìm hạnh phúc mong manh một mình vơi trong vắng lặng im bước Chân về chút ấm áp bây giờ không còn chỉ là những tiếc nuối vừa trôi gió quá nhanh lỡ như ai còn chung bước ơi hơn ngày xưa lỡ hẹn lời nói hôm qua còn mãi với năm tháng không phai tàn cho lòng ai với nỗi cô đơn tình yêu mang trở lại ấm áp buồn vui sẽ tan theo tháng ngày lầm lỡ chỉ là dĩ vãng chiều dần buông lang đạn cùng tia nắng phất mờ mà những giấc mơ quay trở về còn lại trong nỗi nhớ lời nói hôm qua còn mãi với năm tháng không phai tàn cho lòng ai với nỗi cô đơn tình yêu mang trở lại ấm áp buồn vui sẽ tan theo tháng ngày lầm lỡ chỉ là dĩ vãng để yêu thương xóa đi tất cả xa xăm vòng tay theo cánh chim kiếm tìm mơ về ngày hôm qua